Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của Hải Thì lời đầu tiên cho Hải xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người Những ai đang xem video này à, Một lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống Thì hôm nay video này Hải sẽ chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm chơi tài xỉu Mà nâng cao khả năng chiến thắng à, Thì cái kinh nghiệm đầu tiên rất là quan trọng đó là à, chọn phải chọn được trang web uy tín à, trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều trang web uy tín cũng có mà không uy tín cũng có à, <clears throat> nên là trước khi chơi các bạn nên tìm hiểu kỹ để tránh à, những cái trường hợp tiền mất tật mang thậm chí nhiều khi là cả thông tin cá nhân à, các giao dịch cũng có thể bị dò dỉ nếu mà bạn chọn phải trang web không uy tín do đó các bạn đặc biệt phải lưu ý nhiều khi là chưa chơi mà đã mất hết tiền ngày trước à, lúc mà mình mới chơi ấy, thì cũng do là không tìm hiểu kỹ nên cũng dính một vài trang à, không uy tín kiểu như là lúc mình chơi thắng ít thì rút rất là dễ ờ, đến lúc thắng nhiều thì à, muốn rút thì gặp ti tỉ cái lý do mãi không rút được tiền nào là sai khác địa chỉ IP rồi là rất nhiều lý do khác có khi là mất trắng luôn Đấy, về sau mình cũng tìm hiểu với cả tham khảo một số anh em tìm hiểu trên mạng thì À, biết được một trang uy tín cũng lâu năm thì từ đó đến nay thì mình chỉ chơi đúng một trang đó nạp rút thì nhanh chóng không bao giờ có cái tình trạng mà rút nhiều mà không rút được đó thì nếu mà anh em nào chưa biết chơi ở đâu chưa biết trang nào uy tín an toàn thì có thể liên hệ với mình qua Zalo mình để ở phần mô tả à, mình sẽ chia sẻ cho anh em tại vì chính sách của YouTube uh, nên là mình không không không tiện nói tên ờ, trang web và để link ờ, ở trên mô tả được cái ờ, kinh nghiệm thứ hai hải muốn chia sẻ cho mọi người là à, tâm lý khi chơi thì mọi người phải giữ được cái tâm lý bình tĩnh khi chơi bất kể trò nào cũng vậy chứ không không riêng gì với tài xỉu nhưng mà đa số anh em lại không chú ý tới nghĩ là nó nó không quan trọng chính vì như thế mà nhiều người bị kích động không giữ được bình tĩnh khi đó là là rất dễ thua tại vì chúng ta tinh thần không ổn định là nhiều khi là đặt à, đặt à, hết tất tay luôn Đấy, nên là trắng tay cũng rất là nhanh cái kinh nghiệm thứ ba mà hải muốn chia sẻ cho mọi người đó là lựa chọn à, bàn chơi phù hợp Đấy, khi anh em chuẩn bị đánh ấy thì nên dạo một vòng xem tình hình như thế nào bàn nào đông thì anh em vào mặc dù là không có cái cái cái lý do nào giải thích chính xác cho việc chọn bàn chơi đông nhưng mà kiểu như anh em đi ăn uống thế thấy quán nào đông thì, thì chúng ta vào đúng không quán nào vắng thì khả năng là sẽ không ngon kiểu kiểu như thế <clears throat> hơn nữa là theo kinh nghiệm chơi tài xỉu online mà được nhiều người chia sẻ thì đây cũng chính là cơ hội cho những cái người chơi mới học hỏi thêm kinh nghiệm Đấy, lựa chọn bàn đông người để để à, học hỏi thêm thủ thuật và hiểu được cách ờ, đặt cược để có thể nâng cao khả năng chiến thắng tiếp theo là cái ờ, kinh nghiệm thứ tư đó là chuẩn bị và phân bổ nguồn vốn hợp lý nếu mà anh em nào mới chơi thì ờ, theo mình là cũng nên chuẩn bị vốn nó ok một tí theo mình là khoảng tầm 1-2 triệu là, là cũng được rồi chưa có kinh nghiệm thì chúng ta chơi nhỏ thôi mỗi tay 50 ờ, 100 thôi chứ vốn quá ít kiểu như anh em nạp vào một hai trăm ấy nhiều khi chơi được mấy tay thua thua bốn năm tay liên tục thì đã hết tiền rồi thì làm sao mà chơi những tay sau để để ờ, gỡ lại được đúng không đấy nhiều khi thua năm sáu tay là chuyện bình thường nhưng mà mình mình muốn lưu ý cho anh em một điều là à, số tiền đó ấy, phải là số tiền mà giả sử có mất đi thì à, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh em tuy là không cần tới mấy chục triệu mấy trăm triệu nhưng mà cũng phải uh, đủ để để cho anh em trải nghiệm đúng không và chia sẻ thêm một kinh nghiệm cho anh em đó là phải quản lý vốn sao cho phù hợp à, ví dụ như trước mỗi à, cuộc chơi thì anh em nên à, cân nhắc là hôm nay sẽ chơi bao nhiêu Đấy, trong ngày chơi bao nhiêu trong tuần chơi bao nhiêu và trong tháng chơi bao nhiêu Đấy, và có một cái mức à, đặt cụ thể cho mỗi tay thông thường thì chúng ta nên chia nhỏ số tiền ra để chơi được nhiều ván hơn có thua thì cũng mất không quá nhiều nhưng mà vẫn có thể học hỏi được à, nhiều kinh nghiệm kinh nghiệm thứ năm đó là à, theo dõi bảng kết quả tài xỉu đây là kinh nghiệm mà cực phổ biến hầu như anh em nào chơi trước khi lâm trận thì cũng xem lại cái lịch sử của các cái ván đấu trước thì trước khi chơi chúng ta nên bỏ ra 1-2 phút để à, quan sát phân tích tình hình xem uh, cuộc chơi đang như thế nào để để uh, có thể vào một cách hợp lý làm như thế thì mọi người sẽ nhanh chóng nhận ra được những dấu hiệu khi mà áp dụng các mẹo mà Hải chuẩn bị chia sẻ cho mọi người làm gì thì cũng nên có sự chuẩn bị thì khả năng đem lại kết quả sẽ tốt hơn phần 2 Hải sẽ chia sẻ cho mọi người ờ, những mẹo cần lưu ý khi chơi tài xỉu online thì bên cạnh những chia sẻ về kinh nghiệm Hải sẽ mang đến những mẹo thường được mọi người áp dụng khi mà chơi bộ môn này à, khi đó chúng ta sẽ áp dụng mẹo và kinh nghiệm linh hoạt với nhau thì sẽ giành được những thành quả bất ngờ đầu tiên là cách đánh cấp thép ờ, đây cũng là kinh nghiệm mà nhiều người chia sẻ với nhau tức là người chơi chỉ tập trung chơi một cửa duy nhất đánh tới khi ra cửa đó thì lại bắt đầu quay lại tiếp tục đánh như thế ví dụ tay đầu bạn đánh 10k ờ, nếu mà thua thì tay sau lại đánh 20k vẫn là đánh cửa đó nhé nếu mà tay nếu mà thua tiếp thì tay sau lại đánh lên 40k đó thì cứ tiếp tục ờ, như vậy cho đến khi ra cửa mà bạn đặt có thể đặt gấp đôi hoặc là gấp 3 tay trước quan trọng là khi chơi kiểu này ấy, các bạn phải có mức vốn lớn để có thể nuôi ờ, cửa đó qua nhiều ván với kinh nghiệm này thì ờ, người chơi không nên quá nóng vội cần bình tĩnh và không quá kích động hay là đặt nặng vấn đề tiền bạc khi chơi tâm lý cứ thoải mái lên vì như mình vừa nói ấy, là số tiền đó giả sử có mất đi thì cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh em ví dụ mất 500 một triệu thì coi như là anh em đi chơi gái đi mà đi chơi gái nhiều khi là không may là dính mấy cái bệnh xã hội coi như cũng xong đời luôn chơi tài xỉu hay kể cả các trò online khác thì cũng có rất nhiều anh em kiếm được tiền là chuyện rất bình thường nhưng mà quan trọng anh em có giữ được hay không thôi hay là à, thấy có vẻ dễ lại ham rồi không dừng lại được sau đó mất hết còn nhiều người vẫn kiếm được đều đặn thì đó lan man với anh em một tí tuy nhiên thì cách đánh này cũng có rủi ro đó là bạn không xác định được uh, nên vào cửa nào lúc đầu cũng như là số vốn quá ít thì uh, như vậy sẽ dẫn đến tình trạng là sắp thắng nhưng lại hết vốn để tiếp tục vào cửa đó cái mẹo thứ hai mà hải muốn chia sẻ cho mọi người đó là soi cầu về soi cầu thì đối với những người chơi mới có thể là sẽ chưa biết hoặc là chưa thành thạo. Nhưng mà với những ai đã chơi lâu rồi thì sẽ nắm rõ được các ờ, ngoại cầu cơ bản thì như là cầu bệt. Cầu bệt thì ờ, có bệt tài và biệt xỉu, nghĩa là khi kết quả liên tục về tài hoặc về xỉu 3 4 ván liên tiếp, thậm chí là có những lúc ờ, bệt trên 10 ván. Nếu mà anh em nào nắm được thì cứ theo cầu mà đánh thì cơ hội thắng cũng rất là cao tiếp theo là cầu 11 cầu 11 là cầu mà cứ ra một ván tài một ván xỉu cứ như thế tầm 4 ờ, đến 6 ván liên tiếp anh em nên ờ, tìm hiểu nguyên tắc và quy luật trước khi đặt để theo kịp cầu và không bỏ lỡ cơ hội trên đây là những chia sẻ của Hải về kinh nghiệm chơi tài xỉu online cũng như là những mẹo quan trọng mọi người nên ghi nhớ để có thể áp dụng cho mình. Ngoài những kinh nghiệm này ra thì mọi người có thể tự mình trải nghiệm và rút ra nhiều kinh nghiệm khác nữa à, hy vọng à, những thông tin Hải chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn có thêm kinh nghiệm khi tham gia bộ môn này nếu bạn cảm thấy video của mình hữu ích thì hãy bấm đăng ký và bấm chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi mình đăng video mới cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video hẹn gặp lại các bạn